xin chào các bạn thì clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái cách để xóa các uh, thông tin tìm kiếm trong Facebook và trong uh, YouTube thì uh, ví dụ như chúng ta đánh vô đây tìm kiếm một cái uh, trang nào đó hoặc một cái tên gì đó thì nó sẽ lưu lại cho chúng ta để chúng ta mai mốt không uh, phần nó nhớ lại trong cái khe nhớ của nó thì nếu mà một số vấn đề mà chúng ta không muốn cho biết thì chúng ta có thể à, xóa cái à, quá trình à, mà tìm kiếm này đi bằng cái cách là chúng ta đăng nhập vào Facebook với tài khoản của mình và chọn Zero Setting đăng ký hoạt động thì đây nó sổ ra này. thì mà bạn chọn cái khác này ờ, xuống cái tìm kiếm thì đây nó hiện ra các thông tin tìm kiếm cho các bạn à, kể từ khi các bạn à, dùng Facebook à, tất cả để muốn các bạn muốn nó à, xóa đi thì nhấn như đây và xóa xóa đi và xóa, xóa đi. rồi các thông tin là bạn muốn xóa thì các bạn có thể nhấn như đây và xóa nếu mà các bạn muốn xóa một lần hết luôn á thì các bạn có thể chọn ở uh, này xóa các tìm kiếm này. À, xóa tất cả à, từ trước đến giờ nhấn như này xóa à, xóa hết luôn à, không còn gì nữa còn đối đối với bên YouTube nếu mà các bạn nào dùng tài khoản á, bên YouTube ấy, thì các bạn có thể làm như sau à, các bạn đăng nhập vào đăng tạo tài khoản YouTube mà mình muốn uh, xóa cái lịch sử mình xem hoặc lịch sử tìm kiếm rồi bạn uh, sổ này xuống sổ này xuống xuống lịch sử này rồi đây nó sẽ, sẽ nó đưa ra các lịch sử mà mình đã xem à, xem các video clip và cái lịch sử tìm kiếm nữa để bạn muốn xóa à, tất cả lịch sử tìm kiếm thì bạn vô đây hoặc là bạn nhấn vô đây xóa từng cái à, đây mình xóa hết đi hoặc sang bên này lịch sử xem nè đó À, các bạn muốn xóa thì xóa tất cả ở đây hoặc là xóa từng cái đây đó xóa hết đây thì các bạn xóa như này để có mục đích là ví dụ như một người nào đó mình ngồi trong máy tính người ta có thể là những vấn đề mà mình không muốn cho người ta biết thì chúng ta có thể xóa lịch sử đi à, xin chào các bạn nha và hẹn các bạn ở clip sau